dài giả lành mơ than hồng sưởi ấm túp liều tránh rồi con ấy xích lại gần đây để nghe mẹ phân trần lời giao quân trước ngày quân xuất đạp đến đây con về làm dâu nơi xứ làng Hãy ghi nhớ mấy lời khuyên trong tất giả buổi mẹ xa nhà mười tám năm chiều điều quả mua mẹ tao tần cực khổ nuôi con nay đến tuổi trưởng thành mẹ lại phải lo đến phong bởi phận gái mượn nay của hồi môn họ tặng cho con của họ những vàng với bạc còn riêng mẹ gửi gắm cho con những lời khuyên xứng đáng hơn cương vàng vậy con phải làm sao cho đời coi chừng cắt cá nồi cốm phải khéo léo từng đường kiếm mũi chỉ vì ông bà xưa của mình thường nói rằng làm dấu khổ cho có nơi Về cho có chỗ Vì ông bà của mình thường nói Một tiếng chào cao hơn cổ Phận gái tâm tùng xuất giá tùng phu Khi con được chồng thương yêu Thì đừng có tự đắc kiêu căng Còn nếu như chồng có tệ bạc thì con đừng học theo cái thói dặn nài bè vì sách có câu Nếu không chồng thì đi dọc đi ngang Còn có chồng rồi cứ thẳng một đàn mà đi Trót sanh ra làm phần trong gia đạo phải kính nhường thuận thạo ngoài xóm riền phải lui tới giếng thăm bà con xa không bằng lối xóm ở gần khi tối lửa tắt đèn nên giúp đỡ con à hãy nghe lời của mẹ dặn con đi chợ có món ngon vật là phải tính toán làm sao chứ vừa ra bên trong trước có mẹ cha sao em chỉ được nô lòng mỹ vị cao lương mà cốm khê canh mặn sao bằng rau củ trong vườn mà ngon có thành kiến khắc khe bởi có câu nhất nam giết hữu còn thập nữ giết vô thân phận gái là nữ sanh ngoại tộc khi con còn bé con là con của mẹ lớn con rồi phải về làm dấu làm vợ của người ta nếu con có lòng muốn trả thảo mẹ cha phải ghi lời của mẹ dạy phải giữ kỹ câu công ngôn dung hành và nhìn tròn câu tứ đức tam tùng sau này mẹ có nhắm mắt theo ông theo bà rồi mẹ cũng được ngắm cười nơi chính suối mai đây cũng phải thế lòng mấy câu giáo huấn mưa đừng đơn sai Dạ xin cảm ơn quý vị khán giả kính mến